Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày Tân Mùi, tháng Bính Thìn năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỵ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, gia đình giàu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành, ninh mệnh, lộ bản thổ, ngày tân mùi, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, lộ bảng thổ, kỵ tuổi, ất sửu đinh sửu ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi đinh mùi, quý hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ.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 Đặc biệt, ngày 13 tháng 5 năm 2023, tức là ngày 24 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trong sự đều kỵ, bất kể là đối với tuổi nào. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 13 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy, ngày gặp cục diện, Tý mùi tương hại là điềm báo người tuổi Tý có thể vướng họa tiểu nhân trong hôm nay, nếu không biết kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn nên tránh thái độ gắt gỏng để không làm sứt mẻ tình cảm với người khác. Bù lại, thiên tài xuất hiện báo hiệu tin mừng cho đường tài lộc của những chú chuột. Tình hình tài chính của con giáp này khởi sắc khi được các thần tương trợ, dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh đều có thêm thu nhập, tiền bạc về tay nhiều không kể xiết. Ngày gặp thổ thủy tương xung cho thấy, những cặp đôi cảm thấy không còn sự nồng cháy của thuở ban đầu, cảm giác nhạt nhẽo khiến cho hai người chẳng muốn gặp mặt nhau nhiều như trước. Sự nham chán rất đáng sợ, nếu bạn không muốn tình cảm dạn nứt thì hãy tìm cách hâm nóng tình yêu, tạo sự tươi mới đi nhé. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có thể vướng họa tiểu nhân nếu không kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tránh tỏ thái độ gắt gỏng với người xung quanh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 tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng không thể thay thế và phải gìn giữ. Bù lại, Tỷ Kiên xuất hiện, mang tới tinh thần làm việc hăng say cho con giáp này. Dù được giao nhiệm vụ khó khăn hoặc có nhiều chi tiết mới, con giáp này cũng không chút nề hà, nghiên cứu thận trọng và chăm chỉ để hoàn thành xuất sắc. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, trạng thái tinh thần bất ổn, dễ nổi nóng vì chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy,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 bạn vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng ở nơi làm việc, cho thấy năng lực của bản thân cũng không hề thua kém ai cả, có vẻ bạn đang khiến nhiều đối thủ cảnh giác đấy. Ngũ hành xung khắc cho thấy tình cảm của bản mệnh gặp nhiều mâu thuẫn, có điểm đào hoa xấu dẫn đến tư tưởng ngoại tình. Hạnh phúc vốn trong tầm tay, nếu bạn không biết nắm giữ mà đứng núi này trông núi nọ thì hối hận sẽ không kịp. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, công việc đạt được bước tiến lớn,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 động viên cũng như chung tay góp sức tạo điều kiện tốt nhất. Thiên quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của con giáp này, cảnh báo bạn cần thận trọng kẻo bị kẻ tiểu nhân lừa lọc tiền bạc. Kẻ tiểu nhân biết cách nói chuyện khiến cho con giáp này dễ dàng tin tưởng và trao tiền bạc đi mà chẳng chút nghi ngờ. Mộc thổ tương xung, đường tình duyên ngày thứ bảy này của những chú mèo lại không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để tiến tới, bày tỏ tình cảm với người mình thương. Đứng trước chuyện tình cảm, bạn bỗng trở nên rụt rè và nhút nhát đến lạ lùng. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, vận trình có nhiều điểm sáng, gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, thoải mái thể hiện mục tiêu và vươn tới ước mơ. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, được mọi người ủng hộ và tạo điều kiện phát triển. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, cẩn trọng kẻo bị kẻ tiểu nhân lừa lọc tiền bạc. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim,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 hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này tiến hành đầu tư. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt, tránh sập bẫy những kẻ cò mồi đưa ra lãi suất cao bằng những lời lẽ ngon ngọt. Ngoài ra, những chú rồng cần thắt chặt chi tiêu, quản lý tài chính khoa học và hợp lý hơn. Bạn cũng nên mua sắm có chừng mực, đặc biệt là đừng quá xa đà vào các trang mua sắm trực tuyến kẻo cháy túi lúc nào không hay. Thổ khí đương vượng có thể sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của bạn bản mệnh nên chú ý ăn uống khoa học, tránh việc căng thẳng quá độ hay mải mê làm việc mà bỏ bữa, có thể sẽ gây ra nhiều tác hại khôn lường. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, có thể gặp họa phá tài, thất thoát tiền bạc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, nên tìm thời điểm đầu tư thích hợp hơn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, cần tỉnh táo và sáng suốt, tránh sập bẫy kẻ lừa lọc. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim,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 Người tuổi tỵ bước sang ngày thứ bảy này được quý nhân tam hội dẫn dắt nên tình duyên khởi sắc rực rỡ, người độc thân dễ tìm được ý trung nhân cho mình. Nếu bạn chủ động và tích cực hơn trong chuyện tình cảm của mình thì quý nhân sẽ tạo thêm cơ hội để hai người nên duyên. Trong công việc, ngày có chính ấn nhập cục, những chú rắn sẽ dễ dàng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh. Con giáp này biết cách để người khác phải ấn tượng về những mình có, tạo lòng tin cho những người đi theo và làm việc cho mình, nhờ thế mà thành công nối tiếp thành công. Đôi lúc bản mệnh sẽ gặp phải nhiều khó khăn và thử thách mới nhưng hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, bạn sẽ vượt qua tất cả. Song con giáp này cần phải rèn cho mình khả năng kiểm soát cảm xúc chứ đừng để cảm xúc lấn át cả lý trí. Câu quyết cho các tuổi tỵ Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tình duyên khởi sắc rực rỡ với người độc thân. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, quý nhân tạo cơ hội tìm được ý trung nhân. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc,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 ngày 13 tháng 5 năm 2023 của tuổi ngọ. Vận trình ngày mới, dưới tác động của cục diện ngũ hành, ngọ mùi nhị hợp phù trợ, người tuổi ngọ đón nhận nhân duyên tốt đẹp, đào hoa thắm sắc. Với những ai đã có gia đình, tình cảm vợ chồng hòa thuận giúp bản mệnh luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thêm động lực cố gắng trong công việc. Còn những bạn độc thân sẽ được ông tơ bà Nguyệt xe duyên, dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Bản mệnh nên mở rộng trái tim, Đừng quá khắt khe với bản thân cũng như với đối phương, hãy cho cả hai cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau. Lại thêm thiên ấn chỉ đường dẫn lối, con giáp này dễ dàng hóa giải được những khó khăn và trở ngại trước mắt. Bản mệnh biết cách khéo léo lợi dụng ưu thế mình đang có để giải quyết vấn đề nan giải, vươn lên tạo sự đột phá, khiến đối thủ không khỏi bất ngờ. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, nhân duyên tốt đẹp, đào hoa thắm sắc. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy,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 Hãy lao động một cách chân chính, rồi bạn sẽ được nếm trái ngọt do chính tay mình trồng. Thổ khí vượng cho thấy sự bốc đồng của bản mệnh trong ngày hôm nay là có nguyên do vì bạn thiếu kiểm soát bản thân. Những lúc cảm xúc bất ổn, bạn rất dễ làm tổn thương tới người thật sự quan tâm tới mình bằng những lời nói thiếu suy nghĩ. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, gặp tình huống chia bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy,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 Nếu con giáp này không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì có thể sẽ bị khiển trách hoặc thậm chí bị trừ lương. Ngũ hành tương sinh, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau là cơ sở vững chắc để con giáp này luôn cố gắng hết mình vì sự nghiệp. Bạn nghĩ mình phải chăm chỉ làm lụng hơn nữa để xây dựng mái ấm gia đình mình ngày một hạnh phúc và đủ đầy. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, công việc nhiều trục trặc, không được như ý. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, thiếu tập trung,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 nỗ lực của mình. Dù đứng trước khó khăn thử thách thế nào, bạn cũng không vì thế mà sờn lòng nhụt chí. Nhờ vậy, bạn luôn được đánh giá rất cao về vai trò của mình trong tập thể. Thổ sinh kim, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ giúp những ai đã có đôi có cặp có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa, đừng lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu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 khiến bản mệnh cảm thấy rất buồn bực. Ngoài ra, con giáp này cũng cần chú ý và đề phòng những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này sẽ khiến công việc bạn đang làm gặp nhiều khó khăn hơn, khiến bạn bị chậm tiến độ. Kiếp tài xuất hiện, nhận thấy rằng bạn là một người nhiệt tình và thẳng thắn, tuy nhiên, đôi khi bạn rơi vào tình trạng nóng vội, đưa ra những quyết định không thật chính xác. Hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm nhiều hơn. Câu quyết cho các tuổi tuất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 chỉ cần bạn tiếp tục giữ tinh thần bình tĩnh và ổn định, chắc chắn bạn sẽ có một ngày vô cùng nhẹ nhõm và yên bình. Đây cũng là thời điểm tương đối thích hợp để tuổi này đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể gặp được một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên. Tuy nhiên, thổ khắc thủy nhắc nhở mệnh chủ cần phải quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình hơn. Nếu khúc mắc nảy sinh giữa vợ chồng thì bạn không nên cố tình lờ đi đôi bên cần thẳng thắn trò chuyện với nhau để cùng tìm ra cách giải quyết. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, công việc suôn sẻ khi giữ được tinh thần bình tĩnh và ổn định. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định đầu tư hoặc kinh doanh. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, gặp được đối tác đáng tin cậy, duy trì mối quan hệ tốt đẹp của hai bên. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, cần quan tâm hơn đến các vấn đề của gia đình.